À, thuê nhà đó là bạn phải xem xét số tiền mà đặt cọc ha tại sao bạn à, phải xem xét cái điều này tự vì khi mà thường là chủ nhà họ à, cho thuê một cái thời gian dài như vậy họ thường là ví dụ một năm là một tháng hai năm là hai tháng ví dụ như, nếu mà cái thời gian của bạn kinh doanh cái ngành nghề này nó phải là từ 5 tới 7 năm thì ví dụ họ yêu cầu là à, 6 tháng thì mình nếu mà bạn bỏ số tiền như vậy nó rất là lớn ha ví dụ như là à, hôm trước bạn của tôi à, lấy một cái căn nhà 70 phòng thì trị giá khoảng là à, 300 triệu ha thì ví dụ bây giờ nếu mà là à, 6 tháng của 300 à, triệu thì nó rất là cao hoặc là bạn đó điêu được một cái à, mức mà cọc đó, đó là 3 tháng à, 3 tháng là khoảng 900 ờ, triệu ha thì cái giá đó cũng khá là cao nhưng mà nếu mà à, bạn đặt cái số tiền đó cho chủ nhà thì Ờ, ờ, cái số tiền đó là cái số tiền chết ha bạn không làm gì được với số tiền đó và bạn ờ, để đó và bạn kinh doanh theo hàng tháng nhưng mà nếu mà bạn mà biết à, bạn biết đàm phán bạn sẽ đàm phán để cái số, số tiền cọc ít nhất ha ví dụ như là theo tính toán của tôi ha 70 phòng thì đâu đó phòng thì phòng trống không có cái gì trong đó cả ví dụ như là bạn có thể là điêu với chủ nhà là nếu mà phòng trống chỉ có máy lạnh thôi thì ví dụ một cái máy lạnh thì giá maximum của nó là khoảng là à, năm bảy triệu ha ví dụ bảy năm 35 thì nó cũng khoảng là 300 triệu thôi họ sợ tại sao họ lại bắt mình đặt cái tiền cọc nhiều như vậy tại vì để bảo đảm cái việc mà là à, mình à, không trả tiền nhà ha hoặc là mình bị làm cái hư hại cái gì đồ đạc ở bên trong đó, thì đó là cái tiền cọc để bảo đảm cái việc đó cũng có một rủi ro ha nếu mà bạn kinh doanh không được bạn trả lại nhà thì nếu mà bạn đặt cọc nhiều như vậy bạn sẽ bị mất Ờ, có số tiền rất là lớn nên mà bạn có thể là deal với chủ nhà là thay vì là 70 căn đó cái cái chi phí mà có thể là uh, bị tổn thất mà nhiều nhất là chỉ là máy lạnh thôi mà không thể nào mà máy lạnh mà nó hư 70 cái một lúc cả thì vài trăm triệu đó vẫn có thể là uh, cover được ha hoặc là nếu mà bạn không trả một tháng tiền nhà đã họ đã lấy lại rồi thì một tháng tiền nhà thôi là đã ok ha nên nếu mà bạn thương lượng không được một tháng thì maximum là một tháng rưỡi tới hai tháng thôi bạn nhiều cái tiền đó là tiền chết bạn sẽ bị à, chôn uh, ở đó tới khi khoảng 5 năm sau 7 năm sau bạn mới lấy lại được tiền thì khi mà bạn lấy tiền thì cái cái à, giá cái tiền đó nó không còn giá trị ha và một điều nữa mà bạn nếu mà bạn tiết kiệm được cái tiền đặt cọc đó à, thì bạn có thể là dùng cái tiền đặt cọc đó đi cọc ở những chỗ khác để bạn có thể là tiếp tục kinh doanh à, thuê và cho thuê thì đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, và khi bạn mà à, khi mà đi đàm phán với chủ nhà thì bạn phải giảm tối đa cái việc mà là à, mình phải trả cọc nhiều ha tại vì mình chỉ có khoảng là cọc một tháng thôi một tháng hoặc maximum là nhiều nhất là một tháng rưỡi hai tháng còn khi mà bạn à, cho người khác cọc lại thì bạn phải làm sao mà uh, tối đa cái việc mà là uh, cọc của họ ha họ có thể là cọc 3 tháng chẳng hạn họ cọc 2 tháng cọc 3 tháng tìm nói chung là uh, làm sao nó phải hợp lý một chút tự nhiên nếu mà bạn cho cọc cao quá thì người, người ta bị chôn tiền đó người ta không thuê ha thì bạn cũng sẽ chia sẻ cái điều đó lại với chủ nhà để cho họ thông cảm cho bạn cái điều đó à, và ờ, đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, trong cái video này à, mong rằng nó có thể là giúp ích được cho bạn khi mà bạn đi đầu tư à, cố gắng là ờ, cọc thấp nhất có thể ha ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi à, xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo nếu bạn thấy cái video này có thể giúp cho một ai đó hãy chia sẻ cái video này cho họ và hãy subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo